Ờ, cùng với một số bệnh ví dụ như là huyết áp rồi ờ, đái tháo đường ung thư vân vân thì cái bệnh ờ, cái tình trạng cái tình trạng tăng cân béo phì hiện nay người ta ví như là một cái đại dịch của thế kỷ 21 vì nó tăng rất nhanh và cái hậu quả dẫn đến là à, nghiêm trọng với sức khỏe con người. À, theo tổ chức y tế thế giới WHO thì cái tình trạng à, thừa cân béo phì là cái tình trạng là tích ừ, tích lũy mỡ một cách quá mức tức là vượt quá cái mức bình thường thường nó tập trung ờ, ở một số vùng trong cơ thể hoặc là toàn thân cái điều đó nó dẫn đến sự uh, nguy hiểm không, không tốt cho sức khỏe thì ngày nay có rất nhiều cái, cái phương pháp để làm à, giảm cân béo phì đi ví dụ như là tập thể dục để tiêu hao năng lượng thế rồi à, giảm cái chế độ ăn dầu đạm à, rồi protein ngoài ra còn à, phẫu thuật thẩm mỹ vân vân à, tuy nhiên à, cái cái hiện à, Tuy nhiên một số phương pháp đó không phải ai cũng thực hiện được. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, ví dụ về phụ thuộc về thời gian này, phụ thuộc về điều kiện và đặc biệt là cái tính kiên trì. À, tính kiên trì. À, là một chuyên gia thì tôi thấy hiện nay chúng ta có thể là ngoài cái việc là à, giảm à, giảm chế độ ăn đi rồi giảm có một số chất béo đi hoặc là tập luyện thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số sản phẩm à, giúp đốt cháy cái lượng mỡ dư thừa nhanh chóng và đảm bảo vẫn cho, cho sức khỏe tốt và an toàn cho người sử dụng. Tôi biết hiện nay trên thị trường có một số sản phẩm có uy tín trong đó có sản phẩm viên sủi giảm cân slim hami thì là nó có rất nhiều hội tụ rất nhiều cái tính ưu việt à, cái thứ nhất ấy, là cái nguyên liệu à, đầu vào hoàn toàn 100% là à, thiên nhiên và với cái với cái gọi là cái công nghệ chiết xuất trà xanh và đặc biệt cái thành phần của cái chất à, à L à, các à, nitin thì đây là những dưỡng chất là hoàn toàn thiên nhiên và đã được kiểm chứng đảm bảo an toàn cho à, cho người sử dụng à, nó có tác dụng là thứ nhất là tăng cường chuyển hóa năng lượng cho cơ thể à, chống cái tích tụ à, mỡ và làm tan biến cái lượng mỡ dư thừa cái thứ hai là sản phẩm này á, là đã sử dụng một cái sự ưu việt là công nghệ đa đích tức là đánh và sâu vào các cái tổ chức mỡ mà à, nằm sâu trong trong bụng hoặc là các cái à, đùi hoặc là mông à, chính vì thế đem lại hiệu quả rất là là cao và đảm bảo cho người à, sử dụng Ờ, không những thế à, sản phẩm này nó còn giúp cho gì là giảm cái lượng mỡ à, dư thừa dưới da à, và hỗ trợ trong quá trình là giảm cái lượng mỡ ở trong nội tạng và làm giảm cái lượng mỡ trong máu là giảm mỡ trong máu và giảm cái tượng là gan nhiễm mỡ vân vân cái thứ ba là sản phẩm này là được sản xuất dưới dạng một dạng viên sủi mà khi sản phẩm này cho vào nước ấy, thì độ À, giải phóng hoạt chất rất là nhanh và chính vì hoạt chất đó giải phóng nhanh như vậy thì có khả năng hấp thu vào máu và các tế bào của cơ thể giúp cho chuyển hóa nhanh nó tốt hơn so các với cái à, viên uống thông thường và cái thứ tư là sản phẩm này ấy, là sử dụng cho rất nhiều đối tượng áp dụng rất nhiều đối tượng ví dụ đặc biệt là những cái à, khách hàng những người mà bị béo thừa cân béo phì nhiều năm thì rồi do những những cái dân à, có những các chị em công tác ở trong văn phòng à, rồi à, những người mà à, phụ nữ sau sinh thì có dẫn, dẫn có rất nhiều cái trường hợp là dẫn đến là thừa cân à, béo phì à, đặc biệt sản phẩm này ấy, sử dụng gì nó hiệu quả à, được lâu dài nhưng mà khi giảm cân rồi ấy, mà ngừng sản phẩm thì cái hiện tượng tăng béo phì trở lại là là không có nữa cái đó điều đó rất là thuận lợi à, thế tôi đánh giá đây là sản phẩm à, rất là tốt và có hiệu quả đối với rất nhiều đối tượng đặc biệt đối với chị em phụ nữ phai đẹp thì nó, nó đem lại cái mong muốn làm sao thì là làm tăng vẻ đẹp nhưng mà đảm bảo an toàn đặc biệt hơn nữa là sản phẩm này à, sử dụng dưới dạng viên sủi thì tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình làm giảm cân và chính cái thời gian quý báu đó để chị em dành cho cho công tác gì thứ nhất là chăm sóc gia đình và đồng thời ấy, là để tăng à, giúp tăng sự nghiệp của mình